giờ lại bà bay với ạ thằng kia làm gì có tornado Đấy, thằng... So let's check Ian's because the Viper he, he very low ranking. I think that Ian's better than where Mertens. I don't know. No, he he pushing right now. The Viper he's just pushing right now, but um, you know the Yan here high high higher level uh, higher ranking so um, it's focused to high higher player don't worry I'm back to uh, what's your local Vietnam time ở uh, Việt Nam là 1.35 pm ui nó có hai ác mà em ơi nó có một cái ác uh, mini nữa thực ra không phải là mini ngày xưa gọi là mini đấy tại vì là cái deck đấy là deck phụ nhưng bây giờ cái ác đấy cũng lên top cao rồi You stream every season, uh, yeah. You do stream every season and reflect you. Thank you, bro. <laughs> this is my mission because I, I want to uh, bring um, bring the uh, high high high uh, highlight the matchup the uh, the last season every season to to uh, to, to, to, to everyone. Yes, take... Okay, bro. Earthquake! <gasps> perfectly Earthquake! And Holly connect to preset tower. Do to. <gasps> What to reshot? Oh my god! Really high prediction. Night tornado. Cannon here. Okay, it's like, uh, keep lock, lock, keep lock, keep lock. Yeah, of course. Don't try to flip, don't try to use Zion Skaten for defense uh, defense group yeah. Yiribas. Hello, I'm from Indonesia. Hello, welcome. Yes, yes, yes, yes. Good job, good job, Jans. The last earthquake and clock. Respect, respect, respect. uh, Goblin get enough damage. Last shot from uh, Goblin. Oh, so <laughs> damage. Okay, Ian and Rico. So I think a goblin from a goblin the real smarter, smarter on goblin in the Gambrian. They um they, they on way to connect to Princess Tower very fast. That's right. That's right. Okay, let's check a Viper in game. So I think if uh, the next, uh, no, the next balance, uh, maybe we will uh, re, uh, nap, nap, nap, nap. Uh. So xa làm gì phải Sugar Goblin em ơi Không phải đâu Sugar Goblin nó chơi cái nick kia cơ mà Melo, US uh, Furakan Oh my god, this guy I asked him before um, three uh, no, two, two, two years ago but right now you know he famous player and he removed me on my on his friend list okay you understand uh, Furakan from uh, 2k and also um, don't worry I, I got um, two player not three no two player from uh, 2k with um, um COK and uh, Jan, Jens Daak if uh, here Brisbane uh, player I've sit, uh, visit uh, visiting uh, of Hanoi city Ho Chi Minh and Hanoi uh, next month which uh, one of the best uh, actually I'm living in Hanoi so I think Hanoi is better than Australia Ho Chi Minh but um, actually you know the high Hồ Chí Minh City uh, anh Thinh ạ như nào nhỉ đội Hồ Chí Minh sẽ gì I think uh, Hà Nội City uh, developer developer than uh, more than more than Hà Nội trước em thấy được cả thằng cây cây à ui cây cây xưa lắm rồi em ơi Cây cây từ thời 2019 cơ, 2020 cơ Hồi xưa lành cái nối được Facebook Đó, bây giờ Facebook cũng nghỉ rồi Holy crazy Hawk cannot get a one motor You are deleting uh, my comments. It's not acceptable. What, what did you mean, bro? I don't understand. Woohoo! Congratulations, Jans. Jans! My friend list asking comment here, uh, uh getting delays. Oh, come on, man. You're wrong. You are, you you wrong because um, you cannot spit you cannot spit any link on the chat because the rule the rule of uh, YouTube you cannot spit uh, uh any link. <laughs> yes, Ronnie King, exactly. So let me turn off music. I want to focus the game. Okay, Logoni King. So, how to win, man? Oh my god, it's... It needs one... One turn boost When you got the Zion Skaden, you don't care about Sparky. Don't care. Okay, we got Kano. Come on, Earthquake. Oh, my friend told me about World Remation Museum, Museum, Museum of Kochi Tunes. Of course, you should to go, go to uh, visit um, the Kochi uh, tunes to now, to now, now. Really good, really good. We, uh, we have uh, you should, um, I think you will have more experience about the Vietnam War. Uh, in, in Vietnam War, we are. Uh, USA call um, call là uh, Việt uh, cộng sản cộng sản So they um, in Vietnam where uh, the cộng sản uh, building a uh, build a Ross underground này hơi khó nói không biết nói kiểu gì New Pixel emotes. Pixel emote at Pixel um, XPL Arena. I don't like. VAG. Oh. you say uh, um, um, the question now. Uh, Lobster Lobster very expensive bro. Expensive. Mm, mm -hmm. Mm-hmm. Oh, yeah, ash is jelly Okay, I miss next game. Hey guys, don't forget drop a like. Thank you so much, guys. Rồi, cái gà thế này mà kêu thấp Cả vậy đái rồi tám k năm là cao rồi ấy, gần tám k sáu này như top một đang hiện tại để mình check xem top một bao nhiêu nhé tám sáu bốn bốn ôi SK Monten lên tám sáu bốn bảy ạ vãi tám sáu bốn bảy thì cắn đây là cách nhau có trăm cút thôi What's up one right now ở uh, Moten bro Turn one Let me show, let me show little bit next game Hey guys, don't forget drop a like. thank you so much guys. Ôi, thằng Cú Đức, lâu không vào xem Anh hỏi, anh đoán là chú mày bận học hoặc là bận đi chơi gái nên là không xem có xung quanh do, uh, do you eat sport? No. my favorite um, food is uh, swing chicken uh, dry uh, fry sorry the bridge to the wing chicken fry electric chicken fry like um, um, Los De, uh, KFC, um, Popeye, màu đen um, thất, thất thường lắm em ạ mùa, có mùa thì bay rõ cao có mùa cứ là đẹp là đẹp không phải là đẹp mà là kiểu nó cứ rớp rớp rất là lên cao trong livestream là bị thấp bị thấp The deal about me saying what's up uh, just avoid a fatty annoying <laughs> sorry about that because I'm um, I'm talking and, and, and eating at the same time sorry about that but I cannot stop uh, eating I got that one, two, three, four, and I want to finish him. Ôi giời hôm qua trận đam uh, Arsenal với lại với lại mùa không xem thì xem trận nào. Bro, do you know um, where the name of uh, uh the Oxokay top rank player right now? I, uh, sorry, I don't know. uh, when the season will going to Vienna. in um, 52 52 minutes dấu <laughs> bài á dấu bài thực ra đầu mùa đã có mấy ông này đâu mà đòi là dấu bài chẳng qua là mới mới thu mua thêm mấy ông này chẳng gọi là có bài tí thôi nhưng mà phải nói một điều đó là cái mùa này so với mùa trước Rafford uh, ờ, Marcus Rafford đã hay hẳn thẻ đang khách hàng hơn cả Sancho nữa chứ mùa trước mình thấy đã như phèo đúng không kiểu ông quý nhập phải cũng là một điều đó là mùa này Rashford đá rất hay rất bay mà dù là kiểu cũng thất thường lắm nhưng mà cũng ba trận vừa rồi ờ, gần đây nhất là rất bay và tự tin vào máu hơn dưới rất ông cỡ ngày ngày hôm qua mình bảo mọi người có thấy Anthony hay không chưa thấy hay mình chưa thấy hay mình không biết là tại sao cái cu cái cu này lại nó đóng giá 100 củ Thực ra 8, 85 hay 95 triệu nhỉ Sao lại thường thấy tiền lót tay đấy <laughs> Arsenal nhập địa bơ Anthony hôm qua được quả mà đập như là cái đập đập, đập vào chân sản ờ, xuất vào căng như mà Ian vẫn ăn rồi Good job Ian Đánh chân nào Oh, Osama Bin Laden <laughs> Who will win? IC uh, Ian có con IC Iris để đăng để băng con Mai Mai con này con Spy Chris fire period thì nó sẽ các bạn biết tại sao không nó sẽ gây gây áp lực tốt hơn nhưng mà trong một cái thời điểm nào đấy thì IC Freeze lại là một cái thẻ bài tốt hơn Tuy bạn các bạn biết là IC Freeze Oh, why access Mohammed's line isn't playing? No, no, no. You don't, you don't know he playing right now. He's pushing on, uh, uh, he pushing with uh, two account, live Brun and Mohammed's line. You know. 16 14 phút nữa anh em ạ. Time to uh, à, Hey guys, don't forget to drop a like. Thank you so much. Okay rồi. Dragon skeleton here. Oh, oh, oh, oh. Mark Rider. Oh my god, really good defense. Really good defense thì phải hay quá nhở còn pha anh xin còn không bắt được vào trụ nữa anh em ạ hay quá yeah good uh, uh, uh. yeah he's the best crazy defense very skill à hay quá Hawk Rider! Article is still alive! Damn it! Damn! Ele roda e ele faz half cycle. Ele roda canão. Thì cái deck lock bet giờ búp ờ, lên bá cái deck đấy nó bet mà nó nó nó ảo bởi vì là các bạn biết tại sao không? Một, nó chính là cái um, con Mighty mai và hai là cái cycle khi mà có champion deck champion gang Vamos. Cái tích lockbait khi mà chúng ta có suy nghĩ là ủi nó sẽ có thả quân gì đây trong khi nó đã tỏ thả được cái cycle của nó ấy tận 3 lần 3 lần Golden Barrels Let's go, yeah, you can do it! ui rồi có Flying Machine với Zappy và bắn mãi không chết có Giant Skeleton Quá là buồn So I'm waiting for the Lucas minute of one Let's go baby Let's go baby One shot Hawk Oh my god Hawk Hawk Rider GG Okay, double giant skeleton. No, no, no, no, stop, stop golden boy, please. 30 seconds left. Oh, 36 trên 37, oh, 37 thắng rồi. 36 trên 37. 37 thắng. Đúng rồi. Dựa vào là 38 trên 36, 38 người thắng, 39 trên 36. 40, 41, 42, 43, 42, 41 trên 37, 41 tháng ông nào mà có nhiều người xem hơn là ông ấy thắng <laughs> trận này gay cấn vậy but congratulations congratulations so let me check the boss. we have a 10 minutes left look at the gamer you can do it let's go let's go and Yan Yan so với top này thì hơi căng nhỉ ôi come on I don't think the uh, matchup between the uh, Lucas the gamer and uh, Jans đừng đừng làm điều dại dột Okay, they're waiting for the last matchup between uh, absolute. Uh, look at the game. Ui, <laughs> mình vừa nói xong <laughs> Vừa nói xong Cái gì? giờ thỉnh thoảng em comment không được còn tưởng là youtube không cho ghi không ghi uh, chữ thật đã vãi mình không biết là ôi ông nào biết không ôi rồi ôi để con ôi rồi ôi hai con rồi hai con rồi một Moten đang nhìn hàng người chơi á Thực ra là nếu mà Lucas mà thắng thì Lucas lên top 1 Còn Ian mà thắng thì Ulican cũng uh, Ian không lên top 1 Phải làm, làm top 3 top 2 gì đấy Toledo, Lucas có Toledo Yes Đúng rồi, à, không, thực ra Sparky Giant thì vẫn hợp lý Golem, Golem mới là muốn đáng nể Moten thì trận rồi <laughs> Xem thằng Moten nó chạy chơi gì à Moten trong game rồi Moten đánh với lại Philip với lại ờ, thằng ờ, <laughs> Moten đánh với lại ờ, gặp gặp gặp thằng Guerrero <laughs> Moten Vero trận này xem nào thằng Mo Moten dễ thua lắm Moten dễ thua lắm anh em ạ đâu này thằng Jan thua mẹ gì meta Asuri à Asper meta có bây giờ có nó nó khỏe mà meta nó hợp với lại cái cái deck của nó nên là các bạn thấy tại sao mùa mấy mùa vừa rồi nó đánh ghê không chứ sự thực nói thằng dây lai không không toàn diện bằng những thằng khác đâu mình phải nói thẳng mới thắng điều đấy không thằng toàn diện ôi rồi ôi ôi ôi rồi chết rồi ôi chết rồi anh chơi quên nhảy ba phát rồi tôi chết luôn cát rồi như game như quần què vậy ôi rồi ôi ôi rồi ôi đau gì hả thật rồi kéo tôi đôi phiên kia nhưng mà hơi sớm kéo hơi sớm bởi vì bên này nó có con đù nó có con uh, ờ, giant skeleton nó chặn này thì kéo làm gì đúng rồi thông báo thằng Mét phát, deck của bên phát không ăn được cái đâu Nghỉ ngơi Ôi, mà con Giant Skeleton nó chặn như này thì các bạn ăn ăn ăn mắm à Ui, con Hawk, ui rồi Hawk nó... Ui rồi Hawk, what are you doing Ui rồi Hawk cũng yến chảy rồi anh em Hawk, what are you doing Ui, con Hawk Hawk nó còn suy nghĩ nó nhảy điều đằng nào đấy trời ơi, thực sự là Âu ỉa, thật sự mình đã gặp rất nhiều trường hợp rồi đó là khóc mà đặt giữa con dây skeleton phía trước ấy nó thằng đi nó bị mắc kẹt thôi nên là nhiều pha nó buồn cười vậy cứt ui mong có trận này có ui rồi ôi con hawk ui rồi con hawk ôi ê hawk hawk rider ôi rồi ôi con hawk này buồn hawk này là hawk vậy là hawk fake đây anh em ạ bên kia nó có, có canon bên kia nó có canon thì nó ăn được một tên là ăn lại anh cũng đang xem đây ôi một tên là ăn được anh các bạn tuy nhiên thì một tên chắc chắn sẽ không ăn được đâu ram rider vào trụ rồi kia cái anh em kìa ờ, ăn sao được <laughs> Moten không ăn được đâu <laughs> Zip Moten, Zip Lucan Oh my god Good luck, good luck, good luck, good luck, good luck next game Good luck, Lucas, thank game Một tên lose Philip. Thời thế thay đổi. Thời thế thay đổi rồi. Ian someone. Ian someone. Please. Ôi thôi ôi, Ian someone rồi. Ôi trời ơi. Ui, vẫn rối rối thế nhỉ? Rối. Ui, chết mẹ tôi đây rồi, lỗi rồi. À, chảy rồi, chảy đi <laughs> mẹ. Hai thằng top 1 top hai thua cả hai. <laughs> đau lòng. Ôi đau lòng. Ôi trời ơi, đau lòng, chảy chảy rồi. <laughs> Ôi, Ian top 1 à? Ian top 1, let's go, let's go. Ian top 1. So, 4 minutes left. Oh no, 3 minutes left. Ủa, thằng ngoan.